dòng tiền bắt đáy sẽ giải cứu thị trường bất động sản. Chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá của một số phân khúc ở một số khu vực có thể vẫn trưởng lại. Đây cũng là thời điểm thị trường đủ hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền vào bắt đáy. Khảo sát về tâm lý người tiêu dùng bất động sản Việt Nam CSS cho thấy, trong năm 2022, bất chấp nhiều khó khăn của thị trường, 70% hộ gia đình có thu nhập từ 40 đến 70 triệu đồng trên mỗi tháng vẫn mua thêm ít nhất một sản phẩm bất động sản. Điều này cho thấy nhu cầu mua nhà, đất để ở và đầu tư của người dân đã và sẽ luôn ở mức cao. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc bất động sản.com.vn khu vực phía Nam cho biết, nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực sự vẫn đang chờ đợi, nhưng cũng có những người muốn có nhà ở ngay đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội mua. Theo ông Tuấn, nhu cầu thực được cho là điểm sáng, tháo gỡ khó khăn nên các chủ đầu tư đều tái cơ cấu nợ, chính sách bán hàng tập trung tất cả hoạt động vào việc phục vụ nhu cầu này của khách hàng. Mặc dù vậy, để dòng vốn thực sự được khơi thông sẽ cần phải có lực mua đủ lớn. Muốn kích hoạt được dòng tiền từ người mua ở thực thì giá bất động sản cần giảm tiếp. Ông Đinh Minh Tuấn dự báo, trong ngắn hạn, giá của một số phân khúc ở một số khu vực có thể vẫn chững lại. Người sở hữu chịu áp lực lãi suất cao trong thời gian dài, buộc phải bán ra tài sản đây cũng là thời điểm thị trường đủ hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền vào bắt đáy, mở thanh khoản, khơi thông dòng vốn đang tắc nghẽn và giải cứu thị trường. Theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, thời gian qua, bão tố liên tục dồn tới với bất động sản khiến thị trường bị gãy. Sang năm 2023, sau khi đã vượt qua đỉnh, thị trường sẽ rớt từ từ xuống đáy, nhưng đáy nào thì chưa biết vì rất khó để xác định. Có một điều chắc chắn, đã có đáy thì sẽ có đỉnh mới xong đỉnh mới chắc chắn sẽ không bằng đỉnh cũ và đáy mới chưa chắc đã sâu bằng đáy cũ. Do đó, các nhà đầu tư muốn xuống tiền trong giai đoạn hiện nay phải hết sức thận trọng, vừa do đáy vừa trèo lên đỉnh. Bên cạnh đó, ông Quang còn nhận định thị trường bất động sản sẽ tiếp tục xấu cho đến tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, theo ông Quang, trong cái rủi có cái may khi những yếu tố tiêu cực dồn đến với bất động sản và nền kinh tế tác động đến xã hội thì chính phủ sẽ có biện pháp để nâng đỡ thị trường Bàn về thời điểm xuống tiền bắt đáy, chuyên gia cho rằng đây là một câu hỏi khó. Song, mỗi người sẽ có thời điểm riêng, nhưng nếu quan sát trên thị trường, ai chấp nhận rủi ro thì mua. Bởi theo thống kê từ các giai đoạn trước, từ đầu năm 2008, bất động sản từ đỉnh rồi rớt xuống đáy còn 50% vào năm 2013, sau đó mới lên lại nhưng lên rất ít. Tuy nhiên, giai đoạn năm 2014-2019 là giai đoạn tăng gấp đôi Do đó, nếu ai chấp nhận rủi ro, cứ nhẹ nhàng xuống tiền kể từ cuối tháng 12 âm lịch. Còn ai muốn chắc ăn thì nên đợi đến đầu quý 2 năm sau để nhìn thấy bức tranh thị trường rõ hơn. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản Tri thức cho thịnh vượng vững bền